bên hoa yên ả à. you've been trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng em thương sắc tím bằng lợn anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tâm tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyện anh mong xanh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tim thì năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân ngơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi trường đời không lạ mơ nắng hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này thương đưa áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quê hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình giờ dáng chưa yêu đã lỡ làng vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi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 mùa thi năm cuối sông em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi trời xanh ngỡ ngàng thương duyên mình giờ dáng chưa yêu đã lỡ làng vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em thương